Khu vực Đông Nam Á là một trong những khu vực có tốc độ phát triển kinh tế nhanh của châu Á. Cùng với tốc độ tăng trưởng của một trong những khu vực năng động nhất hiện nay, Đông Nam Á cũng có những cuộc đua xây dựng những tòa nhà chọc trời, xuyên mây. Thị trường chứng khoán nóng hun đúc những tòa nhà chọc trời. Chính sách tiền tệ lòng lẻo, lãi suất thấp, tín dụng dễ dãi, giá nhà đất lên cao. Dẫn đến ý tưởng xây nhà chọc trời nhằm tiết kiệm diện tích đất sử dụng và tạo nên những biểu tượng kiến trúc đất nước. Hôm nay,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 Tòa nhà Bộ Tài chính tại Brunei được xây dựng vào năm 1990 với chiều cao 120 mét. Đây cũng là tòa nhà cao thứ 28 ở Đông Nam Á. Tòa nhà nằm cách thành phố Bandar Seri Begawan 5 km về phía nam. Con Pedersen Fox Associates, một công ty kiến trúc của Mỹ đã thiết kế tòa nhà này. Tòa nhà là trụ sở của Bộ Tài chính Brunei, Ban Quản lý Tiền tệ Brunei và cơ quan đầu tư Brunei. Tòa nhà cao nhất Myanmar, chung cư Diamond Intra Palace. Diamond Intra Palace là tòa nhà căn hộ chung cư nằm ở phía bắc của hồ Intra ở Rangoon, Myanmar. Mặc dù chiều cao chính xác của nó không được công khai, nhưng chung cư 34 tầng được nhiều người coi là tòa nhà cao nhất ở Myanmar chung cư 367 căn được hoàn thành và khai trương vào năm 2019. Ước tính chiều cao khoảng 122 mét. Tòa nhà nằm ở khu vực hiện là khu thấp tầng tập trung xung quanh chùa Seragon. Trong quá trình xây dựng vào năm 2016, với 26 tầng được hoàn thành, tòa nhà đã bị chính quyền vùng Rangoon xem xét vì vượt quá giới hạn chiều cao quy hoạch phân khu dự thảo khi đó. Tòa nhà dường như đã được trang hoàng và được phép tiến hành. Trong mọi trường hợp, nhà phát triển của tòa nhà MGW đã không công khai chiều cao chính xác của tòa nhà cho đến nay. Chúng ta sẽ đến với tòa nhà cao nhất của Lào, Lhasa Plaza. Lhasa Plaza, tòa nhà cao nhất trong tương lai của Lào, là khu phức hợp thương mại, giải trí, khách sạn 5 sao, cao 138m với 28 tầng, nằm ngay cửa ngõ trung tâm thủ đô. Đây là công trình được Trung Quốc bỏ 75%, với vốn đầu tư ban đầu là 100 triệu đô la Mỹ trong thời gian nhượng tô hàng chục năm. Nhà thầu xây dựng cũng là của Trung Quốc. Sau rất nhiều năm xây dựng, cho đến bây giờ công trình vẫn chưa được hoàn thiện. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với tòa tháp cao nhất của Campuchia, tòa tháp Gold Tower 42 tại Phnom Penh. Tòa tháp Gold Tower 42 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã hoàn thành lễ cất nóc vào cuối tháng 1 năm 2019. Sau hơn 10 năm chậm tiến độ do thiếu vốn đầu tư kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tại thời điểm thiết kế, dự án phức hợp này từng được kỳ vọng sẽ trở thành tòa nhà cao nhất tại thủ đô Phnom Penh và được đầu tư bởi công ty liên danh Hàn Quốc Junhu Campuchia. Trải qua một thập kỷ trì hoãn, dự án đã được thi công trở lại khi công ty trách nhiệm hữu hạn Junhu Campuchia ký hợp đồng đầu tư với hai công ty Trung Quốc là công ty trách nhiệm hữu hạn Jensen Hometown Decoration và công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật xây dựng Weimin vào tháng 11 năm 2017. Tòa nhà Gold Tower 42 nằm trên nút giao của đại lộ Monivong và Sihanouk của thủ đô Campuchia, bao gồm 5 tầng hầm để xe dưới lòng đất. Từ tầng nổi thứ nhất đến tầng thứ ba của tòa nhà là khu trung tâm mua sắm. Tầng thứ tư đến tầng 12 được sử dụng làm văn phòng. Tầng 13 là các câu lạc bộ, nhà hàng và phòng thể dục. Còn tầng 14 đến tầng 42 bao gồm 399 căn hộ. Toàn bộ tòa nhà có tổng diện tích lên tới 140.000 m2. Tòa nhà cao nhất Singapore, Guoco Tower. Guoco Tower trước đây còn gọi là Tanjong Pagar Center, là tòa tháp cao nhất Singapore hiện nay với 64 tầng. Khu phức hợp này cao hơn 280m và gần 83.000 m2 không gian văn phòng, gần 9.300 m2 không gian bán lẻ và ăn uống, một khu dân cư sang trọng, công viên gần 14.000 m2 và cả một khách sạn 5 sao dân cư ở từ tầng 39 đến tầng 64. Đây là nơi có căn penthouse đắt nhất Singapore. Tỷ phú người Anh James Dyson đã mua với giá 54,2 triệu đô la Mỹ. World Tower khai trương vào năm 2018 và trở nên vô cùng nổi tiếng tại Singapore với không gian ăn uống, giải trí, bán lẻ, văn phòng và nhà ở hàng đầu. Nó nằm ở giữa sông Singapore, vịnh Marina và phố tàu đầy nhộn nhịp. tòa nhà cao nhất Indonesia, Gamma Tower. Tháp Gamma, trước đây gọi là tháp Semindo, là một tòa nhà chọc trời tại Jahan Rusanaset, Nam Jakarta, Indonesia. Trong thời gian xây dựng có hai tên là Rasuna và Semindo, nhưng sau khi hoàn thành thì tên chính thức là Gamma. Hiện tại, Gamma là tòa nhà cao nhất ở Indonesia với chiều cao 310m gồm 69 tầng. Tòa tháp bao gồm văn phòng và khách sạn hỗn hợp. Việc xây dựng tòa tháp đã được bắt đầu vào năm 2011, hoàn thành vào năm 2015 và khai trương vào tháng 8 năm 2016. Gamma Tower là một tòa tháp với các văn phòng sang trọng và áp dụng nhiều biện pháp để phát triển tòa nhà xanh thân thiện với môi trường. tòa nhà cao nhất Thái Lan, Mahanakhon. Mahanakhon là một tòa nhà chọc trời sử dụng hỗn hợp ở khu kinh doanh trung tâm Silom, Sathon của Bangkok, Thái Lan. Tòa nhà khai trương tháng 12 năm 2016. Đây là tòa nhà chọc trời cao nhất Thái Lan với 77 tầng, tổng chiều cao 314 mét. Nó được thiết kế bởi công ty kiến trúc quốc tế Buro Ole Chirin. Tòa nhà Mahanakhon có kiến trúc trông giống như bị khiếm khuyết hay bị đổ vỡ. Dáng vẻ khiếm khuyết này là sự cố ý bày xếp để tạo nên nét độc đáo của kiến trúc tòa nhà. Đây là một tòa nhà cao ốc đa dụng. Bên trong vừa có trung tâm thương mại, vừa có quán bar, nhà hàng, 200 đơn nguyên căn hộ Zurich Carlton Residence Bangkok với giá từ 1 triệu 100 nghìn đô la Mỹ đến 17 triệu đô la Mỹ. Đây là căn hộ condo thuộc loại đắt nhất ở Bangkok. tòa nhà cao nhất Philippines, Grand Hyatt Manila. Tòa nhà chọc trời này tọa lạc ở vị trí chủ chốt, trung tâm thành phố Manila, Philippines và bắt đầu được đưa vào hoạt động vào tháng 1 năm 2018. Cùng với đó được bao quanh bởi các điểm thu hút khách du lịch, nhà hàng, công viên và các khu thương mại sầm uất. Đặc biệt, với độ cao 318 m, đây được mệnh danh là tòa nhà cao nhất của đất nước Philippines cũng như là một trong những tòa nhà cao ốc khu vực Đông Nam Á. Grand Hyatt Manila là một tổ hợp khách sạn cao cấp với 461 phòng khách sạn sang trọng, 3 nhà hàng, hàng loạt các bể bơi rộng, phòng gym, spa hiện đại, cùng các phòng họp và tổ chức sự kiện trang bị đầy đủ tiện nghi rộng tới 2.281 m2. Mọi nỗ lực đều nhằm mang lại sự thoải mái tối đa cho du khách. Tất cả những dịch vụ, tiện nghi và cơ sở vật chất nơi đây hoàn toàn đạt tiêu chuẩn cao cấp để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và giải trí. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với tòa nhà cao nhất Việt Nam, Landmark 81. Tòa nhà rơi lên Mach 81 có độ cao 461,3 m, có 81 tầng được xây dựng tại vị trí trung tâm của khu đô thị Vinhome Central Park, ngay bên bờ sông Sài Gòn. Tòa nhà lên Mach 81 có tổng diện tích sàn xây dựng là 141.000 m2. Cuối tháng 8 năm 2019, Tổng thầu Cotecon công bố hoàn thành thi công lắp đặt anten trên đỉnh Spire của Landmark 81. Anten này có chiều cao 8,3 m, là thiết bị thu phát sóng truyền hình cho thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tăng chiều cao tổng tòa nhà lên gần 470 m. Hiện tại Mobile TV là đơn vị đầu tiên triển khai phát sóng truyền hình DVB T2 cho toàn thành phố Hồ Chí Minh thông qua anten này. Landmark 81 được thiết kế bởi Askin, một công ty dịch vụ Anh chuyên về thiết kế, kỹ thuật, tư vấn kiến trúc. Askin đã có kinh nghiệm thiết kế rất nhiều tòa nhà chọc trời khác trên thế giới – Phần lớn trong số chúng nằm ở Dubai và Trung Quốc. Đáng chú ý nhất có thể kể tới tòa Buri Al Farab. Đáng chú ý nhất phải kể tới tòa Buri Al Arab. Lên Bắc 81 có thiết kế 81 tầng. Tổng diện tích sàn là 241.000 m2. Cấu trúc của tòa nhà đơn giản chỉ là các khối trụm lại với nhau, bao gồm 36 khối có chiều cao khác nhau, được nhóm lại trong một ma trận 6x6. Các khối cao hơn sẽ được đặt ở trung tâm của ma trận – một trong những tòa nhà điển hình nhất sử dụng thiết kế này là tòa tháp Willis ở Chicago. Theo nhà thiết kế, thiết kế của Landmark 81 được lấy cảm hứng từ những bó tre truyền thống, tượng trưng cho sức mạnh và sự đoàn kết trong văn hóa Việt Nam. Hầu hết các đỉnh khối hình ống đều có thiết kế thêm các khu vườn ở bên trên, ngoại trừ những khối cao nhất. Tầng trệt của tòa nhà được sử dụng làm trung tâm mua sắm, tòa nhà cao nhất Malaysia, The Exchange 106. Tháng 10 năm 2019, tòa nhà Exchange 106 ở thủ đô Kuala Lumpur đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành có chiều cao 492 m, vượt qua landmark 81 cao 461 m ở Việt Nam để trở thành tòa nhà cao nhất Đông Nam Á. Exchange 106 tọa lạc tại khu Tunrasat Exchange. Đây là một quận hành chính mới đang được phát triển ở Kuala Lumpur được sinh ra từ quỹ nhà nước 1 MDP dưới thời cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Tòa nhà này thuộc sở hữu của nhà phát triển bất động sản Mulia Property Development của Indonesia và Bộ Tài chính Malaysia. Lấy cảm hứng từ các nguyên tắc kiến trúc Hồi giáo và Art Deco, tòa Exchange 106 có khu vực đại sảnh cao 15m, sử dụng nhiều vật liệu từ gỗ tới cẩm thạch. Tòa nhà này có không gian không cột trụ lớn nhất ở Malaysia, bao gồm các không gian văn phòng không cột trụ rộng từ 2.044 đến 3.159 m2, cho phép bên thuê bố trí và thiết kế nội thất linh hoạt. Chi phí xây dựng tòa nhà hiện vẫn chưa được công bố. Trên đây, lên đô thị vừa đưa đến các bạn danh sách 10 tòa nhà cao nhất của 10 nước Đông Nam Á. Theo các bạn, công trình nào là ấn tượng nhất trong số những công trình này? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Còn bây giờ, video của Lên đô thị xin được kết thúc tại đây. Trước khi đến với những nội dung khác, các bạn nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi mỗi ngày. Cảm ơn các bạn.